có thể nhìn thấy thì mình mapping sang với blockchain thì nó cũng gọi là à, à lưu trữ toàn bộ lịch sử của giao dịch nhưng mà câu chuyện ở đây sổ cái ở blockchain nó sẽ được mã hóa toàn bộ nó sẽ được mã hóa thành toàn bộ thành các block và và và mỗi block thì nó sẽ bao gồm nhiều cái cái cái cái, cái sổ cái à, nhiều cái chân cái giao dịch khác nhau nó sẽ được block và, và những cái block này nó sẽ được được liên kết với nhau thông qua những cái à, cơ chế có như là liên kết ừ, và tất nhiên là mọi người biết là tính kết của blockchain đó là gì đó là không thể thay thế à, không thể thay đổi này rồi là phi tập trung này à, rồi phải là được tính đồng thuận minh bạch này mọi người cũng biết rồi thì nó khác do rõ ràng đó là việc mà mà, mà toàn bộ những cái thông tin là không thể thay đổi này thứ nhất là không thể thay đổi này lịch sử là không thể thay đổi và nó được ờ, phân tán khi tập trung ở trên thơ nào dạ, dạ vâng. ờ, không? không lịch sử không thể thay đổi được chắc chắn chắc à ờ, không ý, thay đổi được chắc chắc thay đổi được ý là thay đổi được nhưng mà ý là nó sẽ à, nó phải à, à, nếu muốn cái thay đổi sống thì nó phải phải kiểm soát được khoảng ví dụ bitcoin là khoảng 50 phần trăm chẳng hạn đó thì nếu mà hỏi có thay đổi được không, không thì có thể thay đổi được à, à, à, thì nó đến đổi hay không thì phải dựa trên cơ chế đồng vâng, thuận nếu mà vâng đúng đổi được mà không đồng thuận thì không thể đổi được cái à, đây là chúng ta hiểu cái đấy ok ờ, cho nên hỏi một chút cái cái của mình cơ chế đồng thuận đó nghĩa là một bitcoin một cái trong cái một cái mạng nốt của bitcoin mà muốn thay đổi vấn đề đó là tất cả những những cái nốt chạy trong mạng lưới bitcoin đều phải đồng thuận với hệ đó cũng có thể đổi được cái hệ điều vậy đúng không? Để đến tháng mà họ quá. tất cả thì theo tùy tùy theo cái cơ chế đồng thuận của từng mạng khác nhau thì người ta đưa ra cái số lượng đồng thuận số lượng còn cái nốt nó đồng ý là khác nhau ví dụ là như thằng blockchain của thằng công ta đốt chẳng hạn thì nó phải hai phần ba nốt ví dụ thằng một số các bạn nếu mà như bitcoin hiện nay người ta bảo nó nốt phần trăm đúng không tùy mạng khác nhau nó đồng thuận khác nhau mà khi mà ví dụ như 50 phần trăm đồng ý rồi thì tất cả đằng khác phải cập nhật theo và còn là giống như thằng Kubodos ờ, ờ, thì bảy hai phần ba đồng ý rồi tất cả phải cập theo theo số đông còn ví dụ nếu thiết kế blockchain thì trăm phần trăm phải phải phải đồng ý chẳng thì lúc đấy là nhu cầu trăm phần trăm thì nó tùy thuộc vào cơ chế kỹ thuật của mỗi nền tảng với nhau À, vậy thì em muốn hỏi thêm thế là nếu như mà sự thay đổi đó phát sinh được một nốt thì các nốt khác sẽ cập nhật cái sự thay đổi đấy theo cái nút nào thì tất cả ngang hàng với nhau thì có một sự thay đổi của một nốt thôi thì các nốt khác sẽ thay đổi nào khi nó đã đồng thuận rồi thì lúc đấy nó đã đồng ý rồi thì đi vào kia nó ghi nó sẽ nó ghi ghi vào một nốt hay là ghi vô toàn mỗi hàng đã đồng thuận rồi tất cả các nốt trên mạng thì phải ghi cái nội dung giống lên ghi một sổ cả đấy thế này thì phải hiểu cái nội sổ cá và hiểu cái niệm phân tán hiểu cái nội tập trung ở đây có một số khái niệm này à, sổ cái này blockchain này à, tập trung này phân tán này đồng thuận này một số khái niệm phải rất phân biệt rõ đấy như bạn bạn bạn, bạn nói là hùng hùng này hùng nhật trần này dựa vào cơ chế đồng thuận thì cái từ là từ đồng thuận cũng cần hiểu quan trọng rồi ok các bạn nào ờ, ờ, giải thích rõ hơn một chút bạn tú nhỉ công nhỉ công nhỉ là kinh nghiệm làm rồi có khi là giải thích rõ hơn bạn Vũ Minh Công hay Vũ Công Minh nhầm tên trưởng nhóm 9 2 bạn công hay bạn minh nhỉ mình xin lỗi mình mình thường hay quên tên các bạn ở đâu rồi có bạn nào à, giải thích cho mình nhỉ tại vì chúng ta cứ nói ra được thì mới chuẩn nhiều khi chúng ta hay hiểu chưa chuẩn thì là chúng ta phải nói ra mới rõ được có bạn nào à, xung phong nhỉ bạn uh, Jackson Nguyễn nhỉ giải thích cho mình đó không ừ, thực ra cái vụ này em chưa biết rõ lắm đâu em ờ, không thi về Hà Lâm mà mới bắt đầu. thì bây giờ bạn bạn cứ nói đi bạn hiểu như thế nào thì bạn thì nói thì nghe đúng sai thì là chúng ta chúng ta tìm hiểu và sẽ hiểu rõ đầu tiên là sổ cái thì ở trong một chuyện đầu tiên là sổ cái như em nghĩ là nó như sổ cái ngoài đời nó là một sổ kế toán nên cái động thông tin là người ta hay lấy một cái ví dụ là những cái giao dịch trong ngân hàng thì mình cứ hiểu hôm nay thì đã à, với hệ thống ngân hàng trong hệ thống tài chính thì nó được lưu trữ và thực ra là bảo là không có cái chung không phải có điều nó không public cho mình biết đâu nó có public cho một cái đội bộ nào đấy biết thôi còn với cái hệ thống blockchain thì ví dụ như là bitcoin thì tất cả thông tin đấy nó có ích cho cộng đồng nghĩa là bất kỳ ai có thể là truy soát được bất kỳ cái giao dịch nào đấy chứ nó không phải là nội bộ giống như kiểu sổ khai ngân hàng đầu tiên là nhé blockchain nó có private blockchain ấy, nó vẫn không có public thông tin nhé nghĩa nghĩa nghĩa là như nào anh tức là blockchain ấy nó có hai loại một loại là public một loại private bí mật này. Vâng. thì cái loại bí mật thì nó không có thông tin cho người xem đâu chỉ có public mới cung cấp thôi à đúng cái đấy thì đúng ở đây mình đang ở đây em đang ờ, đang nói về cái vấn đề sổ cái và ờ, cái cái sơ đẳng nhất mà ờ, em tiếp xúc với thị trường này cũng thế ừ. chỉ là người ta hay lấy ví dụ là bitcoin ấy à, tại vì sao người ta nói đến bitcoin và blockchain nó nó có một cái đặc tính là là, là rõ ràng là minh bạch ban đầu là thế còn bây giờ thì đương nhiên là thực ra là công nghệ này thì giới tech thì họ nghiên cứu nhiều ví dụ như em có follow chỗ thầy thầy Tuấn Việt Kỳ của Thái nhiều cái chuyên sâu mà mình đang nói là câu chuyện là là ví dụ như cá nhân em cần mũi rồi đến bên đó nó đồng hiểu về sổ cái như thế nào này rồi cơ chế động vật như thế nào này rồi blockchain trên như thế nào này cũng như hùng nói lúc trước ấy là có có blockchain ờ, có cái public có cái thì nó có public và nó chỉ có cái nó chỉ public cho giới hạn thôi ví dụ như là cái cơ chế động vật thế ngày xưa thì ờ, mọi người nói là bitcoin nó có cần là 51 phần trăm đúng không? Thế là có càng nhiều nhiều đốt thì càng tốt luôn hay êm luôn thế nhưng mà nó ngay ở trong cái cơ chế đồng thuận đấy ngay à, có những cái trên nó đâu cần nhiều đốt đâu à, à, nó không cần nhiều đốt ở cộng đồng mà nó chỉ cần có cái đốt và những cái bên liên quan thôi hiện tại thì những cái trên đấy nó vẫn đang đang có những ứng dụng thực tế và gần như là nó cũng có từ lâu chứ không phải là là từ khi mà mà xã hội hay là từ khi mà à, thị trường tài chính nó về à, blockchain ừ. thì ba cái sẽ đảm khẳng em về nó thôi còn à, mình đặt em nông dân nông dân là kiểu nông dân nông dân phải nói tí không nông dân ok bạn bạn công bạn minh nhỉ vũ minh công minh nhỉ nhưng mà bạn có cùng gọi tí à, xin lỗi mình hay nhầm tên nhìn là vũ công để minh vũ công à, minh vũ công minh đúng không vâng vũ công minh ạ vũ công minh đúng không à, rồi ok bạn cũng về bạn triển khai lâu rồi bạn giải thích cho mọi người về khái niệm về sổ cái về blockchain về đồng thuận đúng không về phân tán tập trung cho mọi người cái cả nhiều nhiều khái niệm À, à, thì à, à, đầu, tiên là về blockchain ấy, thì em à, cũng hiểu cũng từ lâu rồi cũng hiểu nông ra nhưng mà mình bắt đầu mình vào bắt đầu những cái DPI của anh Hạnh ấy, là em bắt đầu hiểu hiểu thực sự là là là, là nó hoạt động như thế nào thì um, blockchain thì cũng ừ, ừ, vẫn theo đúng cái, cái tên của nó ấy, là những cái, cái chuỗi khối kết nối với nhau mà khối này là khối dữ liệu ừ. phối ừ. ừ, vừa kết nối với nhau vừa ràng buộc với nhau thì là um, um, đặc điểm của nó là những cái những cái khối đã nghi rồi là sẽ không, không thể xóa đi hoặc sửa được không sửa xóa được Đấy. và um, từ cái khối trước thì nó sinh ra cái sao, sao lại không xóa không sửa được chắc chắn à, thực ra là do em nghĩ là do cơ chế đồng thuận thôi nhưng về cơ bản ấy, thì uh, là không không không, không cho phép uh, sửa hoặc xóa không không có không có cơ chế nào không cho phép sửa hoặc xóa à thế ạ Ừ. Nhưng chỉ có nó chỉ dựa trên đồng thuận không không có một cái cơ chế nào cho phép không có phép nếu mọi người cùng đồng thuận thì đều sửa được đồng, đồng, đồng thuận thì đều xóa được cái hệ thống một số hệ thống blockchain sau này ấy, thì nó sẽ phải thiết kế để có cơ chế đồng thuận để xóa bớt một số dữ liệu quá khứ để hệ thống đứng lại thế bây giờ nếu mà khoảng 100 năm nữa thì nó lên vào 1.000 ghi máy nào chịu được nó như thế lúc đấy nó dập chậm đúng không thế thì nó chuẩn chậm lắm là nếu mà nếu như mà một chuỗi ở phía trước mà thay đổi hoặc là xóa thì toàn bộ những cái chuỗi phía sau ấy là nó sẽ thay đổi theo ừ. đấy thì, là, chuỗi ví dụ như là mình muốn xóa hay mình muốn sửa ấy, thì mình phải ghi lại toàn bộ chữ đấy đúng rồi đấy đúng đấy đúng đấy, thì đúng ý hiểu của em là là như thay đổi một dữ liệu trong quá khứ thì khiến cho các dữ liệu khác đều thay đổi theo từ đấy về về hiện tại đúng không đúng rồi đấy là blockchain còn uh, à, centralized bên centralized thì uh, không hai khái niệm nha phân tán và phi tập trung phân tán nếu thêm một khái niệm nữa là tập trung nữa nên nó, nó càng rõ hiểu tập trung này phi tập trung và phân tán sổ cái và cơ chế đồng thuận nếu, nếu mà mình sẽ mix tất cả vào nhau được đẹp nhất à, cái um, nếu, nếu nói là cái tập trung ấy, thì là tất cả các nốt nó đều đều đều ờ, chung một cái chung một cái sổ cái chung một cái dữ liệu thì đấy là đấy là cái dữ liệu tập trung nhưng, mà dữ liệu này lại lại tất cả sổ cái đều chung một dữ liệu là như tức là tất cả các nốt đều chung một cái sổ cái đấy ờ, ờ thì đúng rồi tất cả các nốt thì phải chung một sổ cái nếu mà khác sổ cái thì không còn blockchain được đúng rồi tất cả các nốt đều chung một sổ cái và việc um, ghi thì um, um, nói là ờ, ờ, cái này em phân tích chưa là cái việc tập trung với là tập trung uh, về dữ liệu thì là là chung rồi là chung rồi còn việc là à, phân tán ấy là cái việc ghi ấy thì là các nút, các nút ở trong của blockchain ấy thì đều có thể tạo ra những cái nút mới tức là ghi thêm vào blockchain nhưng mà để cái nốt mới cái nút mới được chấp nhận thì phải có cơ chế đồng thuận có vâng, cơ chế đồng thuận tất cả các nước khác đều đồng ý thì à, cái block mới ấy được tạo ra được chấp nhận thì nó chính thức được đi vào trên ừ. đấy à, à còn à, à sổ cái thì theo chính cái dữ liệu blockchain nó là sổ cái ừ. theo em hiểu thế hoặc là cũng có thể là chỉ ID và mã hash của những block ừ được lưu trên sổ cái thôi còn cái dữ liệu của sổ cái thì có thể lưu ở cơ sở dữ liệu tập trung nào đó cũng có thể thiết kế như thế ừ. ok có bạn nào có ý kiến gì với ý kiến bạn công nhỉ bạn minh nhỉ có ai có chia sẻ thêm không nhỉ cho nó rõ hơn không nhỉ tại vì rất nhiều người là có chia sẻ với mình là càng tìm hiểu blockchain thì càng mơ hồ tức là càng tìm hiểu càng lâu thì càng mơ hồ cuối cùng cái tình huống bong bong không hiểu nó là cái gì cả và cuối cùng người ta vẫn ảo lên một chiếc ảo to bùng không nhà không có ờ, dạ, dạ em cũng có ý kiến nữa này chút tại vì cái chỗ này cũng có một à, thời gian à, ờ, mọi người cũng sẽ với nhau khá là nhiều thì cái à, ý kiến của em chỗ này là mình, mình đang nói về phân tán tức là, là mình đang nói về các cái nốt nó nó được phân tán đi tất cả các cái vị trí khác nhau và mình khi tập trung ở đây thì em em theo em nó là cái cái, cái, quyền lực của cái mạng nó, nó nó không tập trung vào một cá nhân nào đó thì, thì, thì theo em hiểu là như vậy nó không tập trung vào một cá nhân hoặc không tập trung vào một cái nốt nào tức là trong nốt thì nó ngang hàng nhau và không có nốt nào quyền lực hơn nốt nào vậy đúng không dạ dạ dạ, dạ, dạ, dạ ý của em là như vậy ok ừ. có diễn đạt từ đầu về tất cả những cái nước đấy không Ờ, thì thực ra ở trên blockchain á, thì à, mọi người hay hay nói là một cái mạng à, mạng à, ngang hàng tức là các cái nốt nó được giao ừ, ừ, nó được à, à, nói chuyện với nhau một cách trực tiếp thì thì ở trên cái mạng blockchain nó sẽ có rất là nhiều nhiều nốt và nếu mà tất cả các nốt nó tập trung vào một cá nhân hay một tổ chức nào đó thì nó mất hoàn toàn là cái tính minh bạch và ở đây ừ, ờ, trên blockchain người ta sẽ nói là phân tán và phi tập trung tức là ờ, họ sẽ phân tán ra tất cả các cái địa điểm khác nhau ở trên trái đất này để miễn sao mà một nốt chết thì nó không ảnh hưởng gì đến cái phần còn lại của cái mạng lưới hoặc là nếu mà quyền lực được san sẻ cho tất cả mọi người thì không ai có quyền kiểm soát cái mạng đó chỉ cái cái blockchain nó hình thành những cái tính là minh bạch và một số cái, cái tính năng khác như mọi người đã nghiên cứu blockchain mọi người có thể thấy thì, thì cái ý kiến của em ở trên trên cái chỗ này nó là như vậy rồi có bạn nào mà chưa rõ cần hỏi không cả qua trình qua trình bày của một số đồng chí tùng Lũ minh các sơn nguyễn này có đồng chí nào mà thấy chưa rõ cần bổ sung thêm không hoặc có đồng chí nào muốn muốn tôi là giải thích rõ hơn không chú phong nhỉ Ờ, anh anh cho em hỏi là những cái nốt những cái số cá đó là lưu trên tất cả các nốt này mỗi nốt là sẽ lưu một bản sao của số cá đó ừ, đúng rồi dĩ nhiên ở đây chúng ta dùng khái niệm full nốt chúng ta không dùng khái niệm nốt bình thường tại vì trong hệ thống blockchain nó có khái niệm là full nốt và line nốt hoặc có nốt kiểu khác thì chúng ta phải dùng khái niệm full nốt tất cả những phương nốt ở trên hệ thống blockchain ấy, mạng lưới ấy, thì nó đều nêu một cái sổ cái giống nhau không thể khác biệt nhau được các bạn đang hỏi gì không nhỉ các bạn đang chưa rõ em em em mắc ở cái phần nốt ờ, full nốt đó ừ. à, đối với các việc các những cái, người mà những người mà may đo những người đào kho á là người ta phải gom hết lại là một khuôn nốt hiểu là xong rồi từ cái khuôn nốt đó người ta dò sau đó để cái đồng coi thì cái khái niệm thì bất bất kể một người đã làm may đó người đào đều sẽ là một máy để cho vấn đề khuôn nốt em hiểu vậy được không? bạn nói chứ chưa chưa rõ. thì em bạn, hiểu Milo là gì em, em hiểu là những người mà đào coi ừ, ừ, những người đào coi như thế nào gọi là đào đấy chính người vậy khái niệm đào này nó là làm mọi người hiểu nhầm người ta hiểu nhầm cái ta hiểu khái niệm nó có bị tức là mình không hiểu sao những người người ta làm blockchain người ta đặt ra những khái niệm mà cuối cùng đến bây giờ là vì đặt cái khái niệm đấy khiến cho những người đọc càng đọc càng mơ thế nên nó cãi nhau ông bảo đào ông không phải đào ông tìm cái thuốc đúng không để đào không đào ông rồi rất nhiều người không chịu tìm hiểu kỹ đúng không xong lại bảo đào không đào tức là hoàn hoàn Thế nên muốn hiểu được nó phải có một khái niệm tương đối đầy đủ và vượt khỏi cái định nghĩa, vượt khỏi cái, cái tên của của những cái từ bây giờ như là blockchain này, sổ cãi đồng thuận phân tán này, khi tập trung này, thì hiểu logic của nó thì mới ra cái mình đưa những cái từ vừa rồi là nó sẽ giúp cho mọi người giải thích được nếu mà mọi người hiểu từng từ như vậy có ai hỏi gì nữa nhỉ à đây mình mình à, à, mình xin phép để trình bày như này là mình có cái định nghĩa rất hay là mình tìm được ở ờ, ờ, trên mạng tức là nó nói về định nghĩa của blockchain thì nó là định nghĩa mang tính học thuật nhưng mà khả năng là nó có thể dựa trên nền tảng bitcoin hoặc ethereum tức là nó là ở cái version đầu thôi tức là nó cũng chưa phải là đúng cho những cái blockchain hiện đại một đời mới hơn thì nó định nghĩa như này là blockchain là có nghĩa là cho phép giao dịch ngang hàng bia to peer các tài sản số mà không cần bất kỳ bên trung gian nào ừ. và cho phép các giao dịch này à, trong một mạng lưới phi tập trung tức là decentralized ừ. trong đó thiết lập niềm tin giữa các đối tác không biết nhau ừ. và khi lại giao dịch trong một cuộc cá được phân tán phân tán đây là distribution đấy ừ không có khả năng sửa chữa đấy ở đây nó có có nhấn mạnh không có khả năng sửa chữa ở trong cái số thái này không có khả năng sửa chữa đấy là cái định nghĩa mà mình nghĩ là nó gắn liền với cái cái thế hệ đầu có thể nếu như là lỗi vừa rồi trình bày mà có thể sửa chữa được có thể thêm xóa được thì, thì có thể là những cái mới hơn chưa rõ rồi vừa nãy nói là có một số cái khái niệm liên quan đến mạng lưới liên quan đến giao dịch là P2P này, ngân hàng này đúng không mà bằng cái thị chung này đúng không vâng, cái này trong môi trường không tin cậy tức là người ta không cần tin nhau đúng không đúng rồi đấy rồi không có khả năng sửa chữa đấy là một số cái keyword mà cái định nghĩa mình nãy đã đọc đúng không còn cái keyword nào nữa à, nó có có nó có cái nốt trên này thì mình nó có ba điểm cơ bản mà lần trước mình tìm thấy giờ xong mình lưu lại mình, chưa chưa xem thành ra là quên mất mà nó có ba điểm cơ bản nó trên có ba điểm cơ bản mà ừ, ừ, mình bây giờ mình quên mất là nó ba điểm đấy là cái gì thì mình quên mất dạ, dạ, bởi vì mình hay hay nhớ theo cái cách như vậy tức là bao nhiêu đặc điểm cơ bản bao nhiêu cái gì đấy là theo người ta nói để cho nên chúng ta thường học theo cách người ta xong gặp người nào đó người ta nói cái khác học cái cách người khác thì cuối cùng chúng ta đang mâu thuẫn rất nhiều và chúng ta không biết cái gì là gốc và nếu chúng ta không biết gốc thì mình khẳng định các bạn sẽ không xây dựng được một blockchain nếu có xây dựng được chăng nữa thì nó cũng không hoàn hảo đấy là những cái mình muốn là mọi người học về từ căn bản nhất là đối với những anh em mà làm startup Đấy, còn, còn nếu mà những anh em mà làm chơi lâu thì thế thì mình không bàn nhưng ở đây anh em đang xu hướng trở thành gọi là blockchain developer thì nó càng khác còn, còn nếu mà các bạn chỉ là làm smart à, contract thôi thì cũng chưa cần phải hiểu cái gốc này bây giờ mình có thể giải thích cho mọi người sơ bộ này nhé thì cái gốc rễ ban đầu mọi người hiểu bản chất là tại sao nó xuất hiện ở blockchain thế thì cái câu chuyện chúng ta hiểu lịch sử của nó đúng không thì chúng ta mới biết vấn đề của hội hữu từ vấn đề đấy thì chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đấy như thế nào thì từ đấy chúng ta sẽ biết được ví dụ vấn đề là blockchain thì trước đây nó cũng đã xuất hiện từ lâu rồi chứ không phải lúc bitcoin nó ra mà mà chúng ta mới biết đến blockchain mà blockchain này qua chỉ là một cái công nghệ trong những bitcoin ứng dụng cho bitcoin nên chúng ta bây giờ ý nghĩa chúng ta lấy cái cái đó để làm làm gốc thì rất là khó thế thì thằng bitcoin nó để ra bởi vì nó thấy rằng nó cái ông để bitcoin thấy rằng là cái thị trường tiền tệ nó đang khủng hoảng cái năm cái năm mà để ra năm năm 2008 nhỉ đúng nhỉ đúng nhỉ Bitcoin ra ngày đầu tiên là mùng 3 tháng 1 2009 nhưng mà cái quá trình để làm được cái Bitcoin đấy là 2008 mình nói là 2008 thì điểm đấy là 2008 2009 đúng rồi thế thì nó thời điểm đấy nó xảy ra là khủng hoảng quốc tế đúng không và tiền tệ mất giá và người ta đang nói rằng là trong khái niệm tiền tệ bây giờ người ta nói là cái tiền tệ được in ra ở ngân hàng trung ương ở một tổ chức đúng không thế thì người ta gọi là mốt tội phạm và không ai kiểm soát được quá trình in đấy thì nó dính đến trường hợp nó bị mất giá đồng tiền nó bị khủng hoảng nó bị lạm phát và cái chu kỳ nó cứ liên tục xảy ra cứ khoảng mười năm một thì đấy là lại xảy ra một khủng hoảng và cái người mà người ta tạo ra cái coi đấy người ta có nhóm người đấy người ta thấy cái việc đấy không công bằng nó bị lệ thuộc thì bây giờ người ta mới nghĩ ra cái bitcoin để, để người ta mình tự động hóa coi sau này sẽ trở thành một cái đồng tiền thanh toán mà không bị lệ thuộc bởi một cơ quan trung gian nào đấy cái, cái, cái, cái ban đầu của họ như vậy họ sẽ biến cái đồng bitcoin trở thành một cái đồng tiền thanh toán peer-to-peer người ta bạn mình nghĩ ra từ peer đúng là theo cái cũ đúng không tức là người ta dùng ngân hàng mà không bị sự chi phối của bất kỳ cơ quan chức năng nào không bị chi phối của bất kỳ cá nhân nào không bị chi phối của bất kỳ người nào thì đấy là người ta cái ước vọng ban đầu là người ta như vậy ước vọng blockchain ước vọng của bitcoin ban đầu sinh ra là trở thành một đồng tiền thanh toán nhưng mà đến bây giờ chúng ta thấy bitcoin trở thành một đồng tiền thanh toán cái là không bởi vì sao một đầu tư thanh toán nó phải đáp ứng được những tiêu chí gì mới trở thành một đầu tư ví dụ nếu là chúng ta giao dịch tiền giấy đúng không thì chúng ta giao dịch tiền giấy thì nó mất phí giao dịch không đúng không chúng ta đang mua hàng hóa chúng ta cầm tiền ra mua rồi làm sao bắt giao dịch mà blockchain của bitcoin bitcoin là dùng theo mô hình châu âu theo đúng mô hình tiền giấy thì nhưng mà nó lại mắc cái bệnh đó là phí giao dịch rất là lớn thì nó có đạt được không? không nhưng mà lúc đầu bitcoin mà được tạo ra thì nó dịch rất nhanh lúc đầu bitcoin giao dịch cực kỳ nhanh thì chúng ta thấy nó ok lên lên lên nhưng mà bởi vì sau này nó sinh ra cái việc dùng đấy cái máy đào bây giờ máy đào chuyên dụng xảy ra một tranh nhau đào thời gian nó lâu chi phí nó lớn khác ngày xưa ngày xưa mình mất điện nhiều rồi chi phí nó lớn chi phí giao dịch nó lớn mọi người thứ hai là nó chậm bây giờ đi mua hàng chờ 10 phút sau mà mà <laughs> mới được thanh toán thì nó có bực bực và người ta ngã Thế cho nên là bitcoin nó không đạt những tiêu chí là giao dịch nhanh không được giao dịch không được gì đáp ứng tiêu chí là gì thế thì đáp ứng tiêu chí của bitcoin ban đầu đưa ra là nó trở thành một đồng thanh toán nhưng mà thực tế là nó không đạt được nó không có thật rẻ nó không có gì nhanh và một yếu tố nữa là để trở thành một đồng thanh toán thì người ta yêu cầu cái yếu tố quan trọng là ổn định giá ổn định giá thế bitcoin có ổn định giá không không nếu tôi không có sự ổn định này thì làm sao trở thành một công ty toán được cho nên nếu mà dựa trên cái cái quay của bitcoin đưa ra thì đáp bitcoin không đáp ứng được nó nhưng mà nhờ bitcoin nó mới nó mới khiến người ta nhìn nhận thấy cái một cái công nghệ trong đó nó là blockchain đó là sổ cả phân tán đó là vấn đề phi tập trung Đấy, tất cả những cái yếu tố nó giúp cho người ta gì đưa ra những gì blockchain thế mới để đáp ứng được cái ước vọng của của bitcoin muốn làm được như chưa làm đó. thế cho nên là định nghĩa cũ của blockchain và định nghĩa mới blockchain nó lại khác nhau thế chúng ta phải dựa trên vấn đề thực tế như thế nào thế thì đầu tiên chúng ta học cái khái niệm đầu tiên là cái sổ cái trước tiên sổ cái thế thì khổ cái nữa khái niệm khổ cái xuất phát từ trong ngành kế toán trong các công ty thì khi người ta làm kế toán người ta phải có mắc sổ cái cái sổ cái làm gì nó ghi chép tất cả mọi giao dịch của cái doanh nghiệp qua cái sổ đấy thông qua cái sổ đấy thì người ta biết được mọi giao dịch của doanh nghiệp đấy mà giao dịch ở đây bằng tiền bằng tiền được ghi chép trong cái sổ này đấy người ta gọi là, là sụp cả. thế nhưng, mà nếu mà trong doanh nghiệp mà mọi ghi chép trong cái sổ đấy nó được làm gì thứ nhất là nó để trình để đưa ra từ đấy để tạo ra những báo cáo tài chính từ đấy để trình các cơ quan chức năng quan thuế quan thuế trình cho gì cổ đông những nhà đầu tư thì có nhiều cơ quan người ta cần cái thông tin đó nhưng vâng, mà cái chủ cái đấy cùng doanh nghiệp đấy thì nó lại là bị lệ thuộc bởi các cá nhân tạo ra sổ cái ở trong công ty Thế cho nên ở trong công ty nó sinh ra một người là làm giả sổ sách hồ sơ mọi người có từng từng từng được biết những cái vụ mà vụ mà phá sản như của Enron này ví dụ hoặc cái vụ làm giả sổ sách mà ở trên sàn chứng khoán những doanh nghiệp như như cái sàn chứng khoán họ làm giả sổ sách thực tế là làm giả sổ cái sổ cái để làm giả thế cho nên là cái câu chuyện blockchain giúp cho cái việc giải quyết vấn đề làm giả đấy như thế nào đấy là sổ cái của doanh nghiệp thì sau rồi ngân hàng cũng là một doanh nghiệp thì họ cũng ghi chép toàn bộ giao dịch trên sổ cái. nhưng mà người giao dịch đến giao dịch thì họ cũng không biết được là cái sổ cái trên đấy nó minh bạch nó đúng hay không sai không ví dụ ngân hàng người ta cho vay là một, một triệu tỷ nhưng trong ngân hàng người ta có một triệu tỷ hay không không ai biết bởi vì tất cả giao dịch con số giống như bây giờ chúng ta đang bảo là trong ngân hàng nó có một tài khoản ông A nó có một trăm triệu nhưng mà không biết cái tài khoản một trăm triệu đấy ở đâu ra có khi tự tạo con số đấy mà người ta có tiền thôi tức là không biết thế sinh ra phát sinh vấn đề gì là gì cái sổ cái đấy nó bị bị bị, bị, chi phối bởi một cơ quan nào đó bởi một tổ chức nào đó đấy là phát sinh vấn đề đúng không? vấn đề đây là gì làm giả vấn đề là không trung thực vấn đề giả mạo và từ cái việc giả mạo liên quan tiền bạc này nó sẽ rơi vào trạng thái người ta gọi sự công bằng trong những phân chia tài sản trên toàn cầu này từ cái việc in tiền cho đến làm giả sổ sách chính là làm giả sổ cái nó mới sinh ra kể thì nó phát sinh cái vấn đề đấy thì bắt đầu nó kêu giải quyết bài toán đấy như thế nào đó. thì bắt đầu đến từ ngược của blockchain giải quyết việc đấy như thế nào thì chúng ta hiểu cái khái niệm tiếp theo là khái niệm blockchain bước một là sổ cái nhé sổ cái là nơi ghi chép toàn bộ những giao dịch chuẩn của nó là một cách trung thực toàn bộ giao dịch thế còn bây giờ thì bắt đầu sang những blockchain thế thì blockchain nó có cái công nghệ nhưng mọi người cũng vừa chia sẻ rồi blockchain chúng ta hiểu nôm na là một cái block nó giống một cái hộp giống như mọi người bây giờ mọi người có một cái hộp hay một cái kiện hàng đúng không ạ thế thì cái kiện hàng đấy nó sẽ có một cái nhãn ở ngoài gọi là cái tên kiện hàng đấy và trong kiện hàng đấy nó có gì ạ có hàng hóa thế thì cái hộp đấy nó được định nghĩa là một lớp đấy là hiểu không ra là một lớp thế thì cái nhãn ở ngoài ấy nó gọi là cái mã đúng không mã băm băm là nó đại diện cho cái cái cái, cái block đấy một mã băm và bên trong cái trên trong cái hộp đấy thì nó có có nhiều thông tin khác nhau trong, trong đó có thể là có thông tin về các transaction các giao dịch có thể có thông tin về thời gian đúng không một số thông tin khác một số thông tin mà bắt buộc phải có một thông tin nữa đó là một cái mã hash nữa là mã băng chính là cái cái nhãn của cái block trước đấy Thế là chúng ta sinh ra cái nghiệm cái nghiệm thứ hai là một block trước và là block quá khứ hay là block là cha mẹ của nó block trước của nó thế thì một block nó sẽ bao gồm tối thiểu hai thông tin là thông tin cái mã băm nhãn của block đấy và mã băm của cái block trước đấy và ngoài ra thì có ở bên trong các loại dữ liệu khác tùy vào hệ thống blockchain người ta có tích người ta đưa vào như thế nào thì tùy Đấy, nhưng tối thiểu phải hai cái thì mới tạo được một cái trên một cái trên này là hai cái block này nối với nhau thông qua cái nối vô hình ánh sáng dựa trên cái mặt băng đấy chứ còn thực tế nó không nối được với nhau nó chỉ nối bằng cách đấy nối bằng cách là trong cái hộp đấy trong cái block đấy nó có mặt băng của đại diện cho cái block đấy và cộng với mặt băng đại diện cho block trước đấy thì hai cái nối nhau trở thành chuỗi và cũng liên tục như vậy thế thì cái mặt băng này được tạo ra như thế nào đúng không thì dựa trên cái công nghệ đơn giản là một bất kỳ một dữ liệu nào khi dùng công nghệ để băm ra đúng không ạ thì chỉ đạt được một cái mã băm duy nhất nếu thay đổi bất kỳ cái thông tin nào đó trong dữ liệu đấy thì sẽ băm ra một mã băm khác cho nên người ta có thể dùng mã băm đấy để kiểm tra sự đúng đắn của dữ liệu Đấy. Thế, thì câu chuyện đấy là block thế sau gắn cái sổ cái phân tán gắn cái sổ cái vào và thêm chữ phân tán và thêm chữ di chuyển chung thế thì trên một mạng lưới blockchain ấy, thì nó bao gồm nhiều cái nốt nhưng mình gọi đơn giản đầu tiên là nhiều cái nốt tức là đơn giản là nhiều cái server đúng không? nhiều cái máy máy mà nó lưu chỉ các sổ cái giống hệt nhau nó gọi là bản sao sổ cái giống hệt nhau bản sao sổ cái của nhau mà các sổ cái này chính là một cái chuỗi khối là một cái blockchain bao gồm nhiều cái block nối nhau dựa trên cơ chế đơn giản như vậy dữ liệu của sổ cái chính là các dữ liệu trong các block này và tổng hợp một cái sổ cái trên một cái nốt hay là một cái vector vì đấy thì đấy nó gọi là bao gồm tổng hợp tất cả các block nối tạo thành một sổ cái và trên các full nước thì nó đều có chung một dữ liệu giống nhau hay nó gọi là có một bản sao dữ liệu giống nhau hay gọi là nhân bản dữ liệu giống nhau ví dụ trên hệ thống nó có một nghìn cái nốt thì một nghìn cái nốt đấy thì nó phải giữ được một nghìn cái chủ cái giống nhau thế thì câu chuyện đặt ra nó là như thế để làm gì bởi vì nếu như vậy nếu có một nghìn nốt như vậy có một nghìn cái dữ liệu à, à có một dữ liệu được sao chép trên một nghìn nốt lớn bên nhau như vậy thì nếu mà bất kỳ một cái nốt nào có sự thay đổi thì nó sẽ phải được đồng thuận của cả một nghìn nốt đồng ý để ghi chép trên một nghìn nốt còn nếu khái niệm về blockchain là bất kỳ một block mới được thêm vào sổ cái thì phải được đồng thuận của tất cả các nốt đồng ý ghi lại toàn bộ ghi lại toàn bộ giống hệt nhau nhưng nếu trong số tất cả cái đấy mà không ví dụ chẳng hạn năm mươi trăm đồng thuận năm mươi trăm đồng thuận thì nó có thể xảy ra cái điều khác khóc tức là dễ nhánh tạo ra một cái điều mới blockchain nó định nghĩa giống như một sổ cái blockchain blockchain là sổ cái blockchain khái niệm như vậy tức là nó là cái chủ cái lưu trữ dữ liệu theo dạng blockchain theo dạng các block được nối với nhau trên những hát và được sự sao chép nhân bản giống hệt nhau tất cả các nốt trên điện mạng lưới tất cả các nốt trên điện mạng đấy là cái sự peer tu peer ở các bạn có thể là cảm nhận là quyết định tức là đó là gặp nhiều rõ ràng là chúng ta không nên quan trọng trao đổi đúng không ạ tôi sẽ làm gì tôi sẽ gửi cho bạn những với nhau để làm sao các rồi nhưng mà là mình đưa xuống cũng là cách từ sáng nhưng mà bởi vì như vậy sẽ định bản án bắt đầu từ ngày lúc đấy mà không có đâu đúng không ạ hãy hãy nhé có thể nhưng mà không mình có giải quyết vấn đề chậm tâm là gì nếu họ tức là nhiều giao tiếp trong tiếng việt các bạn khi các bạn nói về những hành trong quá khứ thì các bạn dùng từ gì thì cái dữ liệu đấy không được công nhận đó thế thì nó xảy ra bài toán là giải quyết bài toán sự lệ thuộc vào một bên trung gian sự lệ thuộc vào một tổ chức cá nhân nào đó ví dụ trong một công ty đúng không ạ nếu cũng mà họ dùng cái blockchain vào thì toàn bộ dữ liệu giao dịch của công ty đấy toàn bộ cái sổ cái đấy thì một cá nhân không có thể thay đổi được dữ liệu đó. mà muốn thay đổi được thì phải sự đồng thuận của nhiều nước đấy mà nếu mà dựa trên khái niệm blockchain ấy, thì nếu thay đổi dữ liệu các thứ thì sẽ phải thay đổi hết dữ liệu đến hiện tại mà nếu mà thay đổi các thứ thì thay đổi hiện tại như vậy thì các block các validator khác các khuôn nước khác không đồng ý không đồng thuận thì cũng không làm được để cho nên nó chuyển nó chuyển được vấn đề là gì bị phụ thuộc vào một tổ chức một cá nhân nào đó thì thay vì đó phụ thuộc vào máy tính hay là mạng lưới blockchain Đấy. thay vì bị sự kiểm soát bởi một cơ quan gian thì chúng ta chuyển sang sự kiểm soát bởi hệ thống máy tính hay hệ thống blockchain ba hệ thống blockchain được lập trình để làm sao đảm bảo yếu tố quản lý là minh bạch công khai và không có sự gian lận không có sự giả mạo còn để làm sao đạt điều đấy thì nó phụ thuộc tùy vào hệ thống blockchain nó có đạt ứng được yếu tố nhưng tiếp theo gọi là yếu tố phi tập trung thì thêm một khái niệm nữa là yếu tố phi tập trung phi tập trung có nghĩa là nó những yếu tố về quyền lực những bạn tùng vừa nói là gì là nó không bị lệ thuộc vào một tổ chức hay một cá nhân nào có thể ra quyết định làm thay đổi dữ liệu sổ cái thế thì câu chuyện xảy ra là gì ví dụ nếu chúng ta thấy rằng một cái hệ thống blockchain nó có khoảng một nghìn nốt nhưng nếu một nghìn nốt đấy cùng một chủ thì đấy nó không phải là một hệ thống phi tập trung một nghìn nốt đấy có thể đặt ở tất cả các tỉnh thành phố hay là các bang trên các quốc gia trên thế giới nhưng lại cùng một chủ thì đấy nó không được gọi là chủ tập nó có thể nói là được gọi là phi tập trung về quản lý nhưng về quyền lực nó không được gọi là chủ tập cho nên là các nước đấy nó phải thuộc sở hữu của những tổ chức cá nhân khác nhau mà không dẫn đến thì có một nhóm tổ chức cá nhân nào đó có thể chi phối được cái việc ghi dữ liệu trên các nốt trên các, máy tính các server hay là các monitor hay là các full node thì chung là không sự chi phối của bất kỳ một tổ chức cá nhân nào trên là yếu tố blockchain ở đây là phải có yếu tố phi tập nó phải đạt được yếu tố là không bị sự chi phối bởi vì nó dựa trên yếu tố là ban đầu ước vọng của blockchain ước vọng của bitcoin ước vọng là công nghệ điện tử và một cơ quan trung đấy thì là đại yếu tiền chung thế còn yếu tố phân tán thì có nghĩa là cái máy móc thiết bị các nước đấy các dữ liệu đấy được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới để giải quyết vấn đề nếu có động đất mất điện <clears throat> hoặc hỏng mất máy tính thì nó vẫn khiến hệ thống hoạt động bình thường chứ không phải nó không hoạt động được bởi vì nếu một nút nào đó bị mất điện thì các nút khác vẫn hoạt động được vì nếu một nút nào đó một một số nút nào đó ở một chỗ nào đó bị động đất sóng thần thì các nút khác vẫn tồn tại dữ liệu vẫn không bị mất đi mà vẫn tồn tại trên các nốt đấy gọi là pin tập trung à, đấy gọi là phân tán đó thế thì trong cái vấn đề như vậy thì xảy ra một khái niệm nữa là khái niệm đồng thuận dữ liệu muốn được ghi trên blockchain được đồng bộ hóa dữ liệu hay là được sao chép trên các khuôn đúc khác nhau thì muốn làm được đấy thì phải có một cơ chế đồng thuận thì đối với một số hệ thống blockchain khác nhau hoặc dùng cơ chế đồng thuận ví dụ dùng cái thuật dùng cái thứ như chúng ta thấy là group of work group of stack hoặc blockchain là có cơ chế đồng thuận gọi là gọi là nominated group of stack NPOS thì tùy vào hệ thống họ sẽ dùng các cơ chế khác nhau thì những cái hệ thống blockchain sau này muốn đề ra thì nó phải giải quyết được cái vấn đề là liên quan đến gì yếu tố phi tập trung đúng không ví dụ thế nếu không giải quyết được vấn đề tập trung thì phi tập trung thì thực ra nó không giải quyết được vấn đề của blockchain nên khái niệm của cái hệ thống blockchain bây giờ nó không dừng lại ở chữ blockchain nữa đâu mà nó bao gồm khái niệm của cái nó bao gồm khái niệm blockchain bao gồm khái niệm phi tập trung đúng không bao gồm khái niệm liên quan đến đồng thuận vân vân rất nhiều khái niệm nó tập hợp lên thành một cái định nghĩa nó trở thành một cái cái, những cái thứ bây giờ ta đang học để chúng ta làm để giải quyết được vấn đề của xã hội thế còn nếu chúng ta chỉ hiểu khái niệm giống như blockchain là blockchain thì nó rất khó hiểu thế cho nên mọi người muốn hiểu được nó thì phải hiểu rất nhiều khái niệm đó như mình chia sẻ nhưng mấu chốt vấn đề là người ta vẫn nói là blockchain là cái vấn đề là không bị lệ thuộc vào cơ quan trung gian không bị thuộc vào một tổ chức cá nhân nào cả thì để làm được đấy thì nó phải áp dụng rất nhiều công nghệ khác nhau để làm vậy cho nên anh chị em mà khi xây dựng hệ thống blockchain ấy thì chúng ta phải, phải học được đầy đủ cái khái niệm đấy đặc biệt chúng ta hiểu đơn giản là mỗi một hệ thống blockchain thì đều phải có được một cái sổ cái và có một cái sổ cái duy nhất được nhân bản trên các nốt khác nhau các nốt khác nhau cho cái khó nhất của các cái nốt trên khi nối với nhau là nó phải được đồng bộ được cái sổ cái nên cái group hiện nay đang rất là khó khăn và cái thứ nữa là do dữ liệu được ghi các là có thể cái được nhân bản trên các nốt các phun nốt cho nên nếu hệ thống blockchain mà nhiều nốt quá thì nó sẽ tốn tài nguyên rất là lớn để lưu trữ một dữ liệu cái chi phí lưu trữ dữ liệu trên càng lớn hệ thống càng to chi phí càng lớn tác chi phí càng lớn nó thực ra là chi phí lưu trữ dữ liệu và chi phí là chi phí tính toán cũng càng lớn đấy, cho nên nó hiện nay nó cũng đang rất nhiều vấn đề đấy là, đấy là mình giải thích một cái đầy đủ là về về tất cả các người này cho mọi người anh chị em có vấn đề có vấn đề có rõ gì cần hỏi thêm gì không chắc vừa nghe xong nó lại càng phức tạp hơn nữa cấp cao đồng chí rất sơn huyền không nên hiểu rõ anh rõ chưa rõ các bạn nào hiểu chưa rõ ví dụ như mà nếu như các nhóm mà nếu mà làm sau này làm quýt thì phải hiểu rất rõ cái niệm là sổ cái tơ một blockchain là tơ một cái sổ cái cho nên khi chúng ta giao diện giữa hai cái blockchain ấy, thì có nhận là giao tiếp hai sổ cái và làm sao để đồng bộ dữ liệu đấy là toán không đơn giản sau đó rồi đến khái niệm khác như ví gì à, đấy các bạn, nào chưa rõ thì bạn vũ à, à, gì ngô đình vũ à bạn rõ chưa rõ rồi anh giải thích nó rất là rõ luôn á anh cho em hỏi là cái, cái nút ra với nhau nút trước là đâu như thế nào để sinh ra nút sau vậy cái gì à, cái, cái, cái, ờ, cái, những cái bữa đó em liên tiếp với nhau rồi nó sinh ra các các nút à không bữa đó mình sẽ xin nốt rồi nốt ở đây là một cái máy tính và một cái server và một cái VPS thậm chí là một cái điện thoại đấy đấy là một cái nút nốt ở đây là nó một cái nốt đấy nếu mà gọi là full nốt thì nó sẽ lưu trữ toàn bộ cái sổ cái mà cái sổ cái đấy là bao gồm các block mà các block được nối với nhau thành cái trên dựa trên cơ chế mã mã băm đấy anh nga à, anh cho em hỏi bây giờ một công ty mà sức mạnh tính toán rất lớn như Google, Amazon Ừ, hoặc là Trung Quốc ừ, này, họ họ sức mạnh tính toán rất lớn có thể lớn hơn 50 phần trăm tổng số các cái nốt thì liệu, liệu họ tấn công vào một mạng blockchain thì mạng đấy có bị sập không à, à thứ nhất là mọi người phải hiểu cái khái niệm này các mọi người hiểu cái việc mà mạng băm ấy tức là bây giờ mọi người cái chỉ phí đúng không thông thường người ta sẽ là người ta tính toán như này là với công suất tính toán hiện tại thì để tạo ra những cái chỉ lý giống nhau thì quả là rất khó quả là rất khó thế bây giờ nếu có một cái ông ông có thể công nghệ công nghệ hoành tráng đúng không ông tính toán ra tốc độ tính toán thật mạnh thì sao ông tạo ra được các chỉ lý tốc độ cực kỳ siêu đẳng nhanh và ông có thể tạo ra được những chỉ lý giống giống như địa chỉ ví dụ bây giờ nhé mình đang có một ví bitcoin đang chứa một nghìn bitcoin ông dùng công thức tính toán sẽ tạo ra một cái ví giống hệt cái ví đấy cũng vừa cũng cái là private key giống hệt private key giống hệt và ông sẽ truy xuất vào lấy được cái gì bitcoin này cái đấy là khó khăn với trường hợp như bây giờ người ta nói là công suất mà cái máy máy tính của quan tu đúng không à, người ta có thể làm được điều đấy nhưng mà với hiện nay công nghệ như vậy nhưng đến một thời điểm nào đó nữa thì người ta lại tạo ra một công nghệ để tạo ra địa chỉ đi đấy mà hoặc là người ta tăng cái tăng cái như bây giờ người ta dùng cái thuật toán SL256 đúng không? Người ta dùng cái công nghệ thuật toán khác mới để tạo ra cái chỉ ví đấy mà với công suất tính toán của cái máy tính điện tử cũng không thể tạo ra được cái chỉ lý trùng như thế vì đấy là về tương lai còn hiện tại thì, thì chưa ai giải quyết được vấn đề đấy là điều thứ nhất cái thứ hai nữa là liên quan đến yếu tố vừa nãy bạn nói là người ta chiếm quyền cái nốt công suất tính toán ở đây là liên quan đến công suất tính toán là chiếm quyền nốt thì nó liên quan đến quyền nốt ở block là nhiều đó hoặc là proof of stake thì nó phải chiếm nhiều không phải có tính toán là phải chiếm nhiều token hay chiếm nhiều coin của nền tảng cái thế đối với proof of work của bitcoin bây giờ của ethereum bây giờ đúng không thì ai mà có nhiều nhiều cái cái vai hơn thì tương đương đấy là mình nói cái đơn giản gọi là nhiều công suất tính toán ví dụ bây giờ trên 50 phần trăm thậm chí thực ra mình nói luôn cả cần đến 50 phần trăm người ta đều có thể chỉ cần có khoảng à, trăm mình nghĩ là chi phối được rồi đó là vâng, vâng, thế thì mất đi tính phi ờ, ờ, tập trung của default à, của của ờ, blockchain ừ, đúng rồi chính xác nó vấn đề tập trung là vấn đề rất đơn giản nhưng mà câu chuyện đặt ra xảy ra là toán dựa trên trên cơ chế kinh tế bởi vì mọi người biết rằng là cái blockchain bây giờ những cái validator và miner để tạo ra coin thì nó giống như một cái cỗ máy tạo ra tiền dòng tiền đều rất ổn định cho nên là nếu mà người ta sử dụng trên 5% cái máy đấy mà tạo ra tiền đều như thế thì cái lợi ích từ tạo tiền đấy lớn hơn rất nhiều so với họ ách hệ thống họ chiếm quyền chi phối cho nên thường họ duy trì trừ phi nó có một mục đích chính trị nào đấy ngoài mục đích tiền bạc thì họ có thể dùng cái hệ thống toán để chi phối toàn bộ hệ thống thì đứt à, nếu công suất bán khoảng nửa ví dụ bây giờ đóng người ta muốn diệt cái bitcoin này thì người ta chẳng đầu tư máy khoảng tầm chục tỷ đô hay trăm tỷ đô vào đấy ví dụ thì hoàn toàn họ chi phối được họ thay đổi được cái blockchain nhưng mà khi thay đổi đấy nó sinh ra một cái yếu tố nữa gọi là gas fork tức là nếu mà bạn chiếm bảy trăm cái cái validator đấy đúng không thì họ bạn thay đổi cái sổ cái của trăm đấy nhưng, nhưng mà còn bao nhiêu ba mươi phần trăm còn lại ông, ấy lại không đồng thuận cái điều đấy ông ấy hát phó ra một bitcoin mới đúng không một cái bitcoin mới đấy, thì lúc đấy đang xã hội này dựa trên niềm tin của xã hội đã đi theo cái bitcoin nào nên thường thường xảy ra bài toán hiện nay theo như mình được biết thì với công nghệ blockchain hiện nay nó ra như này với niềm tin của công chúng hiện tại và với sự phô của thị trường thì Bitcoin hay là blockchain trong tương lai thực sự khó để chập thực sự khó để chập dù có công nghệ tính toán hay cái gì đấy nhưng mà khó để chập nên đối với mình niềm tin gần như tuyệt đối sẽ phát triển của thị trường trong ngắn hạn thì không chắc nhưng mà trong dài hạn về về mặt kinh tế như anh hùng nói trước thì là ok về mặt tính toán ấy, về mặt cái công suất của máy tính hiện tại với ví dụ như là với mạng lưới của blockchain thì theo tìm hiểu là với tốc độ của cái máy tính mà hiện tại nhất hiện tại thì cũng chưa có khả năng xử lý được chưa có khả năng đấy đấy là cái việc mình nói các bạn này đấy cái việc liên quan đến tạo ra cái cái ví chỉ ví cái mã đấy không à, đây là tấn ý anh ý anh phát lên nói là tấn công năm phần trăm và hiện tại thì với cái những cái máy tính điện tử mà có công độ à, tốt nhất bây giờ bây này không cần dùng không cần dùng máy tính điện tử đâu vâng đâu cần ông nào ông có nhiều bỏ một trăm tỷ đô mua cái máy vật lý thôi ông lắp vâng, vào vâng. thử ông chạy thì ông chiến đấu thắng ngay cần gì máy điện tử nghĩa là nghĩa là cái khả năng về mặt à, kỹ thuật không xét về mặt kinh tế về mặt kỹ thuật là cái cái, cái tấn công 50 phần trăm là có thể xảy ra với hiện tại bây giờ đúng rồi chính xác bây giờ hoàn toàn có thể nhưng vấn đề nếu xảy ra thì nó có giải quyết được vấn đề gì không thôi là đúng là mình, mình chưa nói vấn đề đấy mà mình đang nói vấn đề là về mặt kỹ thuật đúng rồi chắc chắn nhưng tất nhiên em được biết là với cái tốc độ tính toán hiện tại thì chưa chưa chưa có thể làm được đấy với ờ, cái ờ, tốc độ là nó thuộc vào tốc độ ờ, tính toán đấy mà nó tự thuộc vào tốc độ tức là số nước tham gia hệ thống đây là sự đồng thuận đồng thuận là cái tốc độ chưa nói cái máy tính hiện tại bây giờ bạn hoàn toàn có thể đầu tư ví dụ bạn đầu tư khoảng 100 tỷ đô vào đấy chẳng hạn là có mình nghĩ đến sập mà thế giới này số lượng người có 100 tỷ đô thì chắc là nhiều đúng không em nghĩ ý kia là là, là, là máy tính điện tử để, để ý nó là hack chứ không hack chứ không phải là tấn công thì hack tấn công thì nó trong không mà là nhờ đấy thôi là nó chỉ ý thôi cái kia thì nó không giải quyết được nhiều người ta không cần đến từ nữa đâu <laughs> à, à, anh đại em hỏi một chút về cái vấn đề chuyển tiền bình thường khi mình chuyển tiền phải chọn network ví dụ em chuyển từ USDT từ ví đi sang ví khác em chọn một số cái network trong cái hệ thống chấp nhận trao đổi thì một số đồng đó là được phép truy cập vào blockchain của mình luôn và các em sẽ ghi lịch sử lại cái cho những đó đấy đây đây là vấn đề mà mình nói đấy đấy là liên quan đến vấn đề là các blockchain khác nhau thế thì mỗi một blockchain khác nhau thì nó phải có một cái sổ cái khác nhau mà nó có sổ cái khác nhau thì bạn phải có một cái địa chỉ ví ở trên hệ thống đấy là khác nhau Đấy, mà từ hệ thống A mà muốn chuyển lên hệ thống B được là nó phải có một cái cầu và là quýt thì mới chuyển được cho nên thông thường nếu bạn không chọn đúng bạn ấy, thì bạn sẽ chuyển là sai mà chuyển sai là mất luôn không còn gì đấy phải chọn đúng bạn ví dụ bạn à, USD của bạn hiện nay USD có là trên trên ERC gọi tiêu chuẩn RC20 trên mạng Ethereum này UST trên trên mạng Tron này TRC20 này trên mạng Solana này và nó có SPL này ví dụ đấy. Đấy, thế ví dụ nếu mà bạn rút tiền ví dụ bạn đang mở cái tài khoản ở trên Binance đúng không bạn mua cái UST ở trên đấy thế khi bạn có UST trên đấy mà bạn chuyển đi về thì bạn phải khi bạn rút về trôn chẳng hạn nhé cho linh chẳng hạn thì bạn theo kiểu à, à, theo cái chôn gỗ thì bạn phải dùng cái TLC 20 bạn rút về và cái ví bạn nhận là cái ví đấy là, phải đã có giao dịch ở trên cái chôn linh ấy chôn ấy, hoặc là nó phải đúng cái địa chỉ mà xác minh được tạo ra theo cái tiêu chuẩn ví của chôn là TLC 20 thì bạn mới rút được về rút được cái USDT về theo tiêu chuẩn đấy và các bạn phải trả cái phí là phí on trên là phí giao dịch trên cái chôn này hoặc là nếu bạn muốn rút về mạng coi là BSC này, uh, Binance Smart Chain ấy, thì bạn rút theo tiêu chuẩn là BET 20 thì bạn phải mở cái ví theo tiêu chuẩn của của Binance Smart Chain và bạn mới rút tiền về ví ấy được. Đấy, còn nếu mà bạn lấy một cái NFT dạng BET 20 chuyển về trôn là bạn mất. Đấy đây bạn ví dụ bạn muốn giao dịch trên nền tảng nào thì bạn rút về nền tảng đấy ví dụ bạn muốn giao dịch trên nền tảng trôn thì bạn rút về trôn bạn muốn giao dịch trên nền tảng BSC rút về BSC bạn muốn giao dịch trên nền tảng e- e- Ethereum rút về Ethereum và trên Solana rút Solana đây là bạn phải dùng những cái địa chỉ ví ở trên những nền tảng đấy thì tại sao mình phải rút về nền tảng đấy bởi vì cùng với chuẩn đấy thì bạn có thể giao dịch được ở trên một số cái sàn ví dụ sàn phiên chung ví dụ như là sàn Pantech à, à, chẳng hạn nếu bạn muốn lên cách thì bạn phải dùng đúng chuẩn F20 bạn muốn lên sàn Uniswap thì bạn ông nói về tôi tôi không dám thật sự tôi không dám cho nên là nếu bạn không phân biệt rõ đấy là rất là nguy hiểm phải xem cái tài sản đấy ở trên nền tảng nào có một số tài sản họ mở cái điều trên nhưng có một số tài sản họ chỉ mở điều trên thôi cho nên cái đấy phải lưu ý rất rõ khi gầm phát là chết còn, hiện nay chuyển chuyển qua ngân tài sản giữa kia với nhau hiện nay đang là vấn đề rất lớn có rõ chứ nào ờ, rõ, rõ, rồi bình thường chuyện là có mất phí ra thì là không phải mấy mấy DT gì à. đó là cái phí là cái phí cho vấn đề rai và những cái phí đấy cái phí đấy là không phải phí quýt đâu mà cái phí đấy là phí on chain tức là khi bạn giao dịch trên cái trên ấy, thì bạn sẽ phải mất phí on chain đấy ví dụ là phí của thằng BSC bây giờ là BEP 20 là bây giờ là không phải hình như là 10 đô à 10 đô không phải 8 đô phải phải 8 đô hay không mười mấy đô không nhớ đấy chôn này thì đắt nhất bây giờ là trên trên coi như là ERC theo tiêu chuẩn ERC 20 cho nên là đắt nhất Thế người ta thường rút USD về là rút về ví trôn hoặc là rút về ví coi là TEP 20 TEP 20 TEC 20 thì nó rẻ nếu mà mọi người để ý trên con trên mình cho mọi người xem mọi người biết này <coughs> tiếp nghe là nó rẻ các thì người ta về nhiều và ít thế nên mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái à, cái này mọi người sẽ biết tại sao mọi người nhiều biết này. mọi người nhìn mình nhỉ có thấy không à. đây nhá mình tra cho mọi người xem một cái BSC nhá scan nhá chấm ôm này đây là mình tra số lượng người vào để kiểm tra Ca thông tin giao dịch. Đây là trên BSC nhé. BSC scan code. Thì đây là của nó là một tháng bây giờ đây đến đang đang vào tra này. 60 triệu giao dịch. Tại vì khi mọi người mà giao dịch ấy, thì mọi người buộc phải vào tra xem cái giao dịch đấy nó có thành công chưa nhé. 60 triệu giao dịch, đúng không? Trong đó Việt Nam mình này, Mỹ đứng đầu Việt Nam thứ hai và BSC Việt Nam khủng Mỹ này, Việt Nam, Brazil, China, Thái Lan này. Đó, bây giờ mình so sánh với thằng này nhé, thằng uh, Ether, Ether Scan nhé. Ether Scan còn thua thằng ESC thứ hạng. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Thằng Ether nhé, là dưới này này. 34,5 triệu. Thằng này là 61,5 triệu thế thì cái này nó gọi là nó là số lượng người vào cái trang này hai trang này là cái trang này để vào truy xuất các giao dịch mình giao dịch thành công không mình kiểm tra các thông tin giao dịch thì đây là những cái người thật vào thế thì bây giờ chúng ta để ý là cái thằng ether này là vào một nửa so với thằng gì thằng BSC thế thì câu, câu chuyện ở đây là người ta vào làm gì thì đấy ta vào để kiểm tra rồi thì cái ví mà người ta hay rút về là rút về cái gì cái BSC này nhiều hơn cái gì Ether bởi vì cái ví người ta rút về Ether là nó chi phí đắt quá cho nên là thấp hơn tổng một nếu mà nhìn cái cái, cái hệ thống như nó như vậy Đấy, ví dụ như là đây là người vào đây bình thường là người vào chắc mọi người vào cái BSC với Ether rồi đúng không Vâng, vâng, cái này à, à, em, em vào nhiều. Đấy còn nhiều nữa. Đó, thì, đấy, thì mình thống kê này mình sẽ biết được ngay là gì. Đấy. Tại sao người ta vào BSC nhiều còn Ether ít hơn thì đơn giản là Nhiều người nghĩ là Ether nó lớn nhưng nếu mà giao dịch nhiều thì nó nó parameter nhiều, số lượng người nhiều hơn nhưng mà bây giờ người ta muốn nói rằng thằng Ether là cái số lượng giao dịch nhiều hơn thì mình chưa hiểu tại sao thì có thể là, cái giao dịch là thực tế nhiều hơn giao kiểm tiền các bạn em nghĩ là khối lượng lớn hơn khối lượng tiền lớn hơn đấy do khối lượng tiền đúng không cái số lượng người vào là gấp đôi đấy, ví dụ mọi người cha mọi người sẽ biết ví dụ mọi người phải so thằng ấy nhé thằng, thằng uh, Solana nhé làm thấp hơn cả BSC nhưng mà số lượng người đặt vào một tháng hai ba triệu người có nhiều không? ít đúng không đấy ví dụ như vậy mình xem thì mình sẽ nếu mình kiểm tra thì mình sẽ biết biết được là cái người dùng thật ấy, người ta dùng cái hệ thống này như thế nào trong đó người Việt Nam mình là dùng cái BSC nhiều nhiều là dùng cái bếp 20 nhiều tức là bay lên quảng cáo Việt Nam nhiều cái thơ số 2 quảng cáo <laughs> em nghe thơ chi phí đắt quá đắt đúng không à. Ờ. đây người ta rút rút cái ờ, USD về thường rút qua bếp 20 đúng không nhiều hơn em thì cứ rút dê đấy thì là rẻ nhất này đúng không? Vâng. Đúng rồi phí giao dịch của chôn bây giờ nó rơi vào à, à một giao dịch khoảng 8, 8 chôn thì giao dịch nó lớn thì khoảng mười mấy chôn nói chung nó là BSC cũng ngang ngang nhau nhưng mà Solana ngày xưa giá rẻ hơn ngày xưa hồi mình mình à, mới à, thử trên chôn à, trên Solana thì là giá hồi đấy chỉ hơn 20 đô hồi đấy mình mua mình mua 5 Solana để mình test xong, xong rồi mình test xong mình để đấy đến, đến bây giờ mình chưa bán mình cứ để đấy để làm test thôi thế từ đấy năm năm năm năm năm xô bây tích lên nhiều <laughs> rồi chứ đâu gì cũng có cảm hứng tích lên bao lần từ hai mươi hai mấy đô ngày xưa đầu tiên là mình trải nghiệm trên cái la trước sau đó mình mới tìm hiểu trôn sau đó mới PSC sau đó mới Polkadot thì cuối cùng mình chọn Polkadot về tiền đấy mình nếu mà thằng thằng Solana cần tiền test nhiều mua nhiều ngon <laughs> tức là quên ví tức là không quan tâm ví thế là vô tình mình nhớ ra là cái ví đấy còn mấy Solana bây giờ rất nhiều nền tảng kiểu như thế có anh em nào hỏi gì nữa nhỉ em hỏi hơi ngoài là một tí về cái này FT hơi ngoài lề về này FT FT ừ, ừ FT thì nó được mã hóa dựa trên cái mã hash đã được sinh ra của blockchain không Ừ. ừ. Thì, tại vì nếu là trong một cái mạng lưới, một cái sản phẩm đó mình được tạo là FT còn cho cái sản phẩm đó mà trên hai là lý khác nhau bằng một cơ may nào đó mà hai cái mã hết bằng nhau thì cũng coi thì lúc đó đâu có thể nào xác định được đó là sản phẩm đúng gốc không ạ em bảo là là là, là trên hai mặt khác nhau á trên hai khác nhau ạ trên hai mặt khác nhau thì nó ảnh hưởng gì đó là em hiểu là bản quyền nó chỉ xác định trên một mặt thôi bởi vì hai sử cái khác nhau à nếu nếu như thế thì những cái mà như vậy thì một số cái mà trên hai mặt lưới khác nhau em em, em, em thắc mắc là right bây giờ nha bây giờ này em lấy một cái ảnh đúng không à, em mang lên cái mạng uh, ethereum tạm một ft em cũng lấy cái ảnh đấy mang lên mạng bsc làm ft cũng ok à, à thế là đâu còn việc nữa thế bản quyền đâu nó chỉ bản quyền theo như cái mạng blockchain của nó thôi ví dụ nhé mọi người thấy khái niệm về domain chưa domain bây giờ cái domain bây giờ là ví dụ chúng ta dùng cái domain bình thường ấy để chúng ta vào thì nó là từ bản đầu cái địa chỉ nó giống nhau thế nhưng bây giờ với mỗi một cái mạng nó trên ấy, nó phải tạo ra một cái hệ thống địa chỉ domain khác nhau theo ý của nó cái hoàn toàn có thể trùng nhau với các blockchain khác nhau để tạo ra domain khác nhau giống hệt nhau ví dụ bây giờ mình dùng một địa chỉ ví dụ như là à, à, chẳng hạn như đây một lớp chấm côn chẳng mình mở cái địa chỉ đấy ở trên blockchain của ethereum và mình cũng mở được địa chỉ mới cũng đây một lớp chấm côn ở trên cái BSC hai cái domain giống hệt tên nhau và mở thành một ông đăng ký ở trên Ethereum một ông đăng ký ở hai ông đấy đều sử dụng hai domain giống nhau mọi người nghĩ khái niệm về domain trong blockchain này là web 2 này nhỉ em mới nghe web 3 từ Airbus xong là thì vô đấy là một cái đấy là một cái cái cái cái, cái thị trường cực kỳ khủng khiếp domain anh hùng cho em hỏi cái cái, cái thư viện web 3 với cái công nghệ web 3 hiện nay nó có phải nó có liên quan đến nhau à? nó gọi là một cái cọ thôi thư viện hay không được thực hiện là phần mềm là cái giống như mình làm thư viện các hệ thống ờ, phần mềm các nguồn nước thực hiện đúng không thực hiện các nguồn nhưng mà gì đâu vâng. có khác gì đâu nó chẳng qua web ba nó chỉ gọi là một cái niệm chẳng qua là liên quan đến blockchain nữa ờ, ờ, dùng lên dùng lên cơ sở dữ liệu ở trên blockchain sổ cái blockchain thôi vâng. nhưng mà cơ bản nhất hiện nay của blockchain nó đang bị mất một cái yếu tố lớn nhất là yếu tố cấp bù dữ liệu khi mà hệ thống blockchain mà số lượng nốt càng đông ấy càng khu tập trung ấy càng phân tán thì nó lại tiêu tốn tài nguyên càng lớn thì chi phí cho một giao dịch càng lớn và nếu mà web ba mà đang giữ được trên đấy thì bắt căng đấy cho nên thường thường theo mình mình biết thì tương tương lai thì cái lưu trữ dữ liệu lớn nhất trên hệ thống blockchain nó là lưu trữ dữ liệu về sau dịch tiền tệ không phải là những cái những cái kia cho những cái thứ mình bảo web ba nhưng mà để để lưu trữ những cái dữ liệu khác thì khó. chỉ là giao dịch tiền tệ thôi còn thư viện để lưu trữ dữ liệu ấy thì, thì nó là nó không phải là phi tập trung nó vẫn là offline hay nó vẫn là những cái tập trung những cái server riêng trên đấy nó chỉ lưu những cái mã hát giao dịch thôi anh Viêm hỏi Alo Ừ anh nói đi ờ, sau khi Bitcoin mà đào hết 21 triệu Bitcoin rồi thì nó sẽ hoạt động như thế nào ạ? <clears throat> đấy, câu, câu chuyện này rất nhiều người hỏi bởi vì hiện nay thì cái cơ chế về kinh tế để, để, để, để giữ được các cái nốt đúng không ở lại nó đào bởi vì nó ở lại nó bỏ tiền điện ra làm thì nó là cơ chế được thưởng đúng không thưởng khi đào và cộng với cái phí giao dịch đấy là hai cái hai cái thưởng một là thưởng về về sinh ra một block mới thì được thưởng bao nhiêu cộng với phí giao dịch một transaction thì phải chi bao nhiêu thế thì uh, bây giờ cái tỷ lệ mà người ta được trả một block cho được một block tạo ra là được bao nhiêu bitcoin ấy, thì nó đủ lớn để khuyến khích người ta tham gia với giá bitcoin hiện tại nhưng đến lúc đến lúc ấy, mà cái tiền cái cái bitcoin được đóng hết rồi thì nó chỉ phụ thuộc vào cái phí giao dịch tức là cái những cái nốt tồn tại còn lại trên blockchain nó chỉ được hưởng dựa trên phí giao dịch nếu blockchain này không cải tiến nếu chỉ dựa trên phí giao dịch để trả cho các gì validator các miner thì lúc đấy sẽ đẩy cái chi phí giao dịch lên rất là lớn mà khi mà số lượng nốt trên hệ thống lại càng bùng nổ ra thì nó lại dựa nó càng chậm thì cái yếu tố đấy sẽ giết chết Bitcoin giết chết Bitcoin cho nên là mình nhận thấy trong tương lai Bitcoin nó sẽ để ra những cái công nghệ mới ví dụ sẽ có tồn tại layer 2 của Bitcoin để nó giảm yếu tố trong thị giảm yếu tố chi phí của số để nó tăng cái khả năng giao dịch của của của cái Bitcoin này hoặc nó đổi công nghệ sửa công nghệ của Bitcoin hiện tại để có cơ chế trả thưởng khác để để giữ lại các creditor đấy. đấy. chứ còn nếu mà nếu mà nó không không giải quyết được vấn đề thì mình nghĩ coi chắc là sẽ không có ngôn vương bây giờ hoặc là nó thay đổi chậm để một số các nền tảng khác nó vượt qua thế nhưng mà mình vẫn vẫn có một cái niềm tin như thế này là bitcoin nó giống như bây giờ chúng ta hiểu hôm nay cái thị trường thế giới này thì vàng có phải là thị trường lớn nhất không? Mọi người quy mô vốn hóa của vàng có phải lớn nhất thị trường không? Không. Thị trường chứng khoán mới lại lớn nhất. Đúng rồi. Thế thì Bitcoin sau này cũng chỉ ngang vàng đúng không? Ví dụ như vàng thì nó chỉ là một cái giống như một cái quá khứ của blockchain và sẽ có những nền tảng khác nó có thể vượt vượt vượt vượt khỏi mình nghĩ thì có những hệ thống khác thì có giống như ngày xưa mọi người tưởng tượng là với cái nét ngày xưa nét kết ra đúng không hoặc là yêu hu ngày xưa đúng không nó khủng khiếp nhưng đến bây giờ nó còn còn tính tâm gì đâu và ngày xưa mạng xã hội nó có MySpace là Friendster đúng không rồi đinh đá bây giờ nó có tiếng đó cho nên nó sẽ có những hệ gì mình có khi là cái sứ mệnh của Bitcoin chỉ là sứ mệnh làm thay đổi thế giới này dựa trên cái niềm tin về blockchain chẳng hạn hello xin chào anh em nó có thể là trở thành một tài sản nhưng mình nghĩ là cái việc mà nó có thể giữ nguyên vương đến bây giờ chưa chắc có thể trong tương lai sẽ có những cái điều động khác nó sẽ vượt lên còn nếu nó muốn giữ được nguyên vương nữa thì nó sẽ phải thay đổi thì cái việc thay đổi đó thì nó sẽ phải thay đổi lại cái, cái cái mã nguồn của cái bitcoin bây giờ thì nó phải thay đổi và có phát triển hệ thống layer hai như thế nào thì cái đấy mình cũng phụ thuộc vào những người đang sở hữu cái đấy mình cũng rõ người ta điều khiển nó như thế nào nhưng chắc chắn nó sẽ phải thay đổi những tồn tại Tại vì phí giao dịch mà càng lớn thì người ta sẽ ngại giao dịch người ta đang giao dịch thì phí thu được ít mà phí thu được ít thì các vector không tồn tại được nó không đủ trả tiền điện bởi vì càng ngày số lượng vector càng lớn thì chi phí tiền điện càng ngày càng tăng chi phí lưu trữ dữ liệu càng ngày càng lớn đúng nghịch em hỏi một chút về cái cái, cái mà mày buông tàu với cái buông tàu của mày đó thì mày đó được kết nối với buông tàu sẽ tăng hưởng theo một trăm có cái, cái đầu thọ ra thì cái búa ăn cái ăn tiền của một cái may nơi nào vào thì đó nó cũng là một cái dạng network vì cái network ạ ừ, thì sao nó không thì em hiểu thì như thế nó khác gì với may miner tự làm tự tự làm bằng tay việc tham gia bu thì nó khác gì nhau thế bây giờ nha bây giờ em tưởng tượng này nếu em tự tự tự tự làm đúng không thì em, em đọc em nào khi cả một từ từ cuối đời em chưa ra được cái block một cái một cái block đúng không vâng. dạ. Đấy. thì thay vì thế thì em tham gia một cái hội đồng cùng đào và, nếu mà trong cả hội đồng đấy một nghìn máy bao nhiêu máy đào mà một máy nào đó thì đào được góc nó dựa trên xác suất thống kê thì nó được chia đều cho nhau chia cho nhau thì nó dựa trên tổng thể và pool đấy để chia cho nhau để ăn ăn đều thay vì em làm một cái môn này em sẽ được tiền đều thay vì em tự làm thì em không có được không biết đâu may mắn được nhiều đúng không em đạt được bốn lóc bốn lóc nhưng khả năng may mắn thấy cái sản thuê hơi khó cái người ta hướng đến cái sự an toàn hơn là bằng cách tham gia các khu để để, để đạt được đồng trong tiền ổn định ừ. em tự hào cũng được em tự tham gia vào thì liệu từ túi đời nó nào được thì dùng nó vào sản xuất mà là công chức tính toán nữa nếu mà công chức toán của em mà yếu thì em tham gia tại sao bây giờ rất nhiều cái hệ thống blockchain là cái máy đào ngày xưa người ta bỏ đi bởi vì người ta đo vào đào người ta tính là chi phí điện không đủ phần phần nhiều là do cái năng lực tính toán nó ảnh hưởng đúng rồi nó là năng lực tính toán chỉ nó là cái tổng hợp của nhiều máy là với nhau ờ, thế thì làm sao mà có thể gửi được cái tao của mình qua cái làm sao mà tao qua ừ, cái đấy nhiều hơn anh cái đấy là kỹ thuật mình ờ, góp được vào vô thì cái đấy kỹ thuật cái đấy sớm thôi <laughs> <laughs> Vâng. cái này là, nó mình, sẽ chạy mình sẽ tính cái hát rate tính ham bấm bởi vì nó sẽ chạy nó sẽ thêm cái à, à, có cái số một cái số mà sẽ chạy từ từ à, một đến vô cùng ấy đấy nhưng mình biết từ số này đến số này trong khi vô bằng số vâng. đúng là vâng. nó nó sẽ chia ông số từ một triệu đến hai triệu rồi chia từ ba triệu trở lên cái, kết quả cái, cái mã học hạ thấp ấy là nó yêu cầu nó phải nhỏ hơn một cái giá trị ờ, ờ, gọi là cái cái, cái độ khó đấy thì khi mà nó nhỏ hơn đấy có nghĩa là là, là anh đã chụp được và anh ta đã thành công đào thành công nhưng mà ờ, hàng năm thì nó ngẫu nhiên không ai biết được là, là từ một đến n đấy là nó là số nào cả cho nên là buộc chúng ta phải vét cạn mà trung dụng sát xuất thôi ông nổ máy mà càng mạnh ấy, thì ông sát xuất tạo càng nhanh sao cũng là đào từ từ một đến một trăm đấy còn người khác là từ một trăm đến hai trăm đấy thì nó cũng sẽ đồng lại kết quả đấy. Dạ, vâng, em hiểu rồi. Dạ. của anh chị nào hỏi nữa không cả vì mình thấy là cái chủ đề của trên căn bản này cũng rất nhiều thời gian rồi anh em học rồi nhưng mà vẫn chưa rõ tại vì nhiều anh em cứ càng học càng khó là cố gắng giải quyết dứt điểm nếu mà không thì khó nó phải dựa trên cái này căn bản chúng ta mới làm được những nền tảng của chúng ta nhất là chúng ta đang học liên quan đến công bố để làm blockchain thì chỉnh thì ta cần phải hiểu căn bản từ căn bản này đúng là chúng ta có thể ra được những cái cái, cái, ứng dụng à, anh Tâm hỏi là uh, có, có phải về sau thì các cái tổ chức phát triển các cái blockchain này là sau khi mà blockchain nó hoạt động phi tập trung ổn định rồi thì cái, cái tổ chức phát triển này nó sẽ không còn vai trò gì nữa họ có blockchain này không thế thì mình thấy cái, câu chuyện này liên quan kinh tế vâng. và liên quan quản trị mọi người thấy trong mô hình mô hình đao và vâng. liên quan đến cái thức tình mức cơ chế kinh tế thế thì hiện nay ấy, là có rất nhiều cái nền tảng blockchain đưa ra thì cuối cùng là những người sáng lập thì rời đi và tuyên bố rời đi không bao giờ phải trở lại ví dụ Dogecoin này đúng không người ta rời đi không bao giờ phải trở lại người ta bảo ghét thức không chịu được thế thì câu chuyện thì nó là liên quan đến vấn đề phi tập trung thì lúc đó cái quyền lực ấy, quyền lực của một số hệ thống blockchain hiện nay đang nằm vào ví dụ đối với cú quốc thì nó nằm vào những cái validator ai là người sử dụng nhiều validator ai là sử dụng công thức tính toán thì người đấy có quyền chi phối cái mạng blockchain này cho cái người mà sáng lập không sáng lập không quan trọng thế nhưng mà nếu cái ông mà làm sáng lập mà ông sử dụng được nhiều validator đấy thì ông vẫn có quyền chi phối và ông có tạo các tổ chức để ông à, à, update gì đấy ông cải tiến kỹ thuật vân vân nhưng nếu mà ông mất cái quyền sử dụng các rider đấy thì ông sẽ chuyển quyền đấy cho cho, cho đại chúng cho những người mà người ta sử dụng nhiều creator hoặc cho cho tập thể nhiều người sử dụng creator đấy, ông cũng có quyền gì cả đấy, thì cái xâm doanh thu lớn nhất của những ông sử dụng đấy là là dòng tiền đều từ cái việc phần thưởng phần thưởng và phí giao dịch cái thường đấy những cái nền tảng blockchain đấy một trong nguồn thu rất lớn của họ chính là các creator đó là nó là trả thưởng và phí giao dịch trên thường họ cũng không muốn mất miếng bánh này trừ phi họ mời các quỹ đầu tư hoặc là một số cái nhà đầu tư vào những cái chiến lược gì đấy vào họ đòi quyền lợi và họ phải nhả những bánh đấy và, và dần dần họ mất cái quyền chi phối cái nền tảng và họ không có nguồn đồng tiền nữa và họ bỏ cuộc chơi và, và chuyển cuộc chơi cho người khác có rất nhiều à, những cái người sáng lập của những cái nền tảng trên đang đang đi tìm hiểu kể cả như thằng Ethereum bây giờ Vitalik đâu có chiếu đâu có chiếu chiếm bao nhiêu tiền vậy không đáng kể đó là phi tập trung phụ thuộc vào các variable ai là người sử cái nốt này ok chưa bạn vâng em cảm ơn ạ anh ơi ờ, ờ, thường là các cái dự án là nó có khoảng khoảng hai mươi phần trăm gì đấy ờ, số số tiền là dành cho đội phát triển đúng không? thực ra là dành cho phát triển bao nhiêu là do cái nhóm sáng lập đấy người ta đưa ra thôi người ta đưa ra một trăm phần trăm cho phát triển cũng được mà người ta đưa cho 10 phần trăm cũng được hai phần trăm cũng được đấy do người ta đưa ra cái tổng phần bình của họ phân phối ban đầu về cái tổng phần của họ nhưng mà tùy vào cơ chế nữa là ví dụ nhé họ đưa ra là ban đầu chẳng hạn hệ thống blockchain mà họ cũng sinh ra coin mã này đào coin mã này ví dụ BSC rồi B BNB nó sinh ra mã này ví dụ thế là Ethereum nó sinh ra mã này, hoặc kể cả không có đốt này nó sinh ra mã này. đấy thì câu chuyện là, là bao nhiêu phần trăm của tổng thể hay bao nhiêu phần trăm của giai đoạn mới bắt đầu bao nhiêu phần trăm của trước mainnet hay là bao nhiêu phần trăm của sau mainnet thì cái câu chuyện đấy phải tìm hiểu xong tại trừ không không à. nên mọi người lưu ý là trước bên net trước bên net trước bên net thì người ta ra một con số khác và sau bên net có con số khác nên mọi người lưu ý khi mua mua cái đồng coi thì lưu ý cái đấy vâng vâng vâng em thấy buổi hôm nay rất là bổ à, em cũng cũng cũng tìm hiểu lâu cũng nhiều nhưng mà anh hùng nói rất là đầy đủ nó phải ngấm dần ngấm dần lúc nào phải ngấm dần không thể ngay lập tức được đúng rồi học lâu nhiều nó phải đủ giờ bay đúng không nếu <laughs> mà nếu mà mình muốn làm đó trên nền tảng thì nên hiểu kỹ cái gốc rễ một, một trong những cái đấy nữa là liên quan đến cái triết lý blockchain mọi người phải hiểu rõ thì mọi người mới có được niềm tin với nó và mọi người mới biết được cái tương lai tức là mình mới, mới có một tầm nhìn ấy thì mình sẽ nhìn thấy điều tầm nhìn đấy thì mình sẽ có niềm tin tuyệt đối với nó thì mình sẽ đi lâu dài với nó mình có tình yêu với nó chứ còn nếu không chúng ta đến chỉ dựa FOMO thôi thì mọi người đến rồi đi rất nhanh khi thị trường nó lên giá thì mình đến mà thị trường nó xuống giá thì mình đi thì mình bỏ cơ hội phí đừng có nói là gì cái 10 năm sắp tới này là cái chu kỳ vàng của blockchain của crypto nếu ai mà dành tâm huyết 100% vào đấy thì nhận được phần thưởng thực sự chúng ta nhưng mà sau 10 năm nữa dĩ nhiên con số này mình ước đoán thôi